Đôi khi bạn có thể nhìn thấy sự thành công hay thất bại của một mối quan hệ từ một chi tiết. Hôn nhân cũng thế, chỉ cần nhìn trước giường cũng có thể biết được tốt xấu của một cặp vợ chồng. Vậy dựa vào đâu để nhìn thấu tốt xấu của một cuộc hôn nhân? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trước giường sản phụ Cô nhị sinh con vào mùa đông Trước khi sinh, cô bị đau 2 ngày 2 đêm vì cân nặng ước tính của bé gần 4.5 kg, cộng với thể lực của mẹ còn yếu nên nguy hiểm rất cao. Cô vì không thể chịu đựng được đau đớn đã yêu cầu chồng đồng ý cho cô sinh mổ, nhưng chỉ đổi lại sự bực dọc của anh. Người ta đều đã sinh con 4 cân rưỡi rồi, em đừng tự hù dọa mình. Sau đó, trước những yêu cầu lặp đi lặp lại của cô, người chồng cuối cùng đã nói thật, em có biết chi phí cho một ca mổ là bao nhiêu không? Em có thể chịu được và sẽ qua được Một lời nói khiến cô hoàn toàn thất vọng Hóa ra cái giá phải trả là quá đắt Đau đớn khi sinh nở và sự nguy hiểm của việc sinh nở Trong con mắt của chồng Không đáng bằng hàng chục triệu Cuối cùng, trước sự kiên quyết của mẹ cô Cô đã được đẩy vào phòng sản mổ đẻ Sau khi sinh con mẹ tròn con vuông Cô nhị đã quyết định ly hôn Nếu một người thực sự yêu bạn Trước khi sinh con anh ta sẽ thay bạn chịu đựng mọi khó khăn chứ không thờ ơ mặc kệ bạn đối diện với sinh tử. Một số người nói rằng cần phải vào phòng sản trước khi kết hôn, đó là nơi mà nhân tính được bộc lộ. Bạn sẽ thấy mặt ngọt ngào của hôn nhân và cũng có thể thấy mặt xấu xa của nhân tính. Sự đồng hành trước khi lên giường sản còn cảm động hơn những lời yêu thương. Đó, người sẵn sàng đồng hành, chăm sóc nắm chặt tay bạn trước khi lên giường sáng mới là người đáng trân quý nhất trên đời. Trước giường bệnh, ông Việt năm nay đã 90 tuổi, là một cựu chiến binh và là bác sĩ nhãn khoa đã nghỉ hưu. 12 năm trước, vợ ông vô tình bị ngã, mất đi ý thức và trở thành một người thực vật. Sự thay đổi đột ngột khiến ông rất buồn, nhưng ông chưa bao giờ bỏ rơi vợ mình. Trong suốt 12 năm, ngày ngày ông đều đến trước giường bệnh chuẩn bị cho vợ ba bữa một ngày, vừa vuốt tóc vừa hát cho cô nghe, sau đó nói chuyện với cô, kể về công việc hàng ngày của mình. Trong hơn 4.000 ngày đêm, ông đã chăm lo cho cuộc sống của vợ mình nề nếp, gội đầu, đánh răng, thay quần áo, gội đầu thơm tho, khu nhà luôn sạch sẽ, gọn gàng. Dù không được đáp lại nhưng ông vẫn thích được kề tay vợ gọi tên, thủ thỉ với cô. Đôi khi khóe miệng vợ khẽ nhúc nhích những cử động nhỏ như vậy luôn khiến ông Lưu thích thú. Tình trạng của vợ được cải thiện chính là kỳ vọng lớn nhất của ông. Cặp vợ chồng già này đã cho chúng ta thấy tình yêu cảm động như thế nào. Tình cảm như vậy thật đáng ca ngợi, cảm động, khiến người ta ngưỡng mộ. Khi yêu nhau đã thề non hẹn biển, nhưng dành cả cuộc đời còn lại để thực hiện lời hứa ban đầu mới là điều quý giá nhất. Dù già cả, dù nghèo, dù ốm đau, chúng ta cũng phải đồng cam cộng khổ cùng bạn đời. Ở trước giường bệnh không bao giờ rời xa, đó là thề non hẹn biển tốt nhất. Người nguyện ý ở bên cạnh người bạn đời trên giường bệnh, đó chính là một cặp đôi lãng mạn nhất. 3. Trước giường trẻ sơ sinh Một lần có một người vợ khóc trên mạng. Cô cho biết mình vừa sinh con và đang trong thời kỳ nghỉ dưỡng. Vì cháu bé quấy khóc nhiều về đêm nên chỉ vài ngày sau Chồng cô không chịu được đã dọn ra phòng trọ ở một mình Có lần hai vợ chồng trẻ cãi nhau Người vợ trách hỏi Anh còn muốn trốn mãi ở nhà khách nữa không? Không ngờ nữa kia lại đường hoàng nói Không phải em đang nghỉ sinh sao? Dù sao anh cũng không giúp được gì Sao cứ phải lôi anh đi cùng chi cho mệt Sao em ích kỷ như vậy Câu nói này của người chồng khiến người vợ nói không nên lời con cái là kết tinh của tình yêu và hôn nhân giữa hai người. Việc chăm sóc con cái sao có thể trở thành việc riêng của một mình người vợ. Một người không thể chịu đựng được tiếng con khóc, làm sao có thể vượt qua chông gai, chịu mưa gió cùng vợ sống qua những ngày tháng sau này. E rằng sẽ chỉ còn lại một mình đối diện với cuộc sống toàn chuyện cỏn con tương cà mắm muối. Sau khi có con, một số người sẽ rơi vào tình trạng tuyệt vọng bởi sự thờ ơ của nửa kia, cũng có một số người khác có thể được chăm nom kỹ càng. Vợ thông cảm cho sự vất vả của chồng, chồng thông cảm cho những khó khăn của vợ, cùng nhau trưởng thành trong những vấp ngã để sống một cuộc đời ngọt ngào hạnh phúc. Với người sẵn sàng đối mặt với những chuyện vặt vãnh của cuộc sống cùng bạn, thì trong cuộc đời dài đằng đẵng sau này sẽ không còn cảm thấy khổ đâu. Trong cuộc sống vợ chồng, việc sinh con đẻ cái giống như một bước ngoặt của hôn nhân. Khi thế giới hai người tiếp nhận thêm một thành viên mới, có thêm một chiếc giường cho con. Điều này có thể trở thành chất keo hòa hợp của tình yêu và trở thành hòn đá thử vàng cho hôn nhân. Lời kết Một cuộc hôn nhân tốt là bạn có thể trò chuyện cùng nhau, ăn ngủ cùng nhau. Một cảm giác đòi hỏi sự gần gũi của tinh thần và sự gần gũi về thể xác nếu không có một trong hai thì khó mà duy trì được. Hai người khó trò chuyện cùng nhau sẽ khó sống cùng nhau mãi mãi. Hai người dưới một mái nhà không còn gì để nói, có lẽ là thế giới hai người cách nhau quá xa. Có người luôn hỏi kết hôn với như thế nào mới hạnh phúc. Thực sự không có câu trả lời cố định cho câu hỏi này. Tuy nhiên, nếu hai người yêu nhau thì có một tiêu chuẩn không thay đổi, đó là sự hòa hợp về tinh thần, ăn ý và luôn bên nhau trước giường. Sự nâng niu và đồng hành trước giường sản còn cảm động hơn những lời yêu thương rất nhiều. Sự kiên cường trước giường bệnh mới là thầy non hẹn biển tốt đẹp nhất. Tiếng khóc trước giường trẻ sơ sinh sẽ là hòn đá thử vàng của hôn nhân. Cuộc đời rất ngắn và cũng rất dài nên trân trọng ba loại người tốt trước giường này. Bởi vì từ nay về sau, người trước giường này không chỉ là người kề vai chung gối mà còn là người trong trái tim của bạn. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Bài học từ người xưa, tuân thủ giao ước hôn nhân suốt cuộc đời Người xưa có câu tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng. Có thể nói từ thổi sơ khai, hôn nhân được coi trọng và tôn vinh trong suốt chiều dài lịch sử văn hóa Trung Hoa. Những cách thức truyền thống như lấy sợi dây thắt lại tượng trưng cho mong muốn của các cặp vợ chồng đến với nhau bởi sợi dây của ông Tơ, bà Nguyệt ở với nhau cũng bởi tình yêu, tình nghĩa trăm năm vợ chồng. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, những người mai mối truyền thống đã dần bị thay thế bằng các cuộc hẹn hò trên các trang mạng trực tuyến, thậm chí là những cuộc tình chống vánh bị thị trường đưa đẩy. Điều này chưa từng xảy ra ở thời Trung Quốc cổ đại nơi mà cha mẹ sẽ tìm một ý trung nhân phù hợp cho con gái hoặc con trai của họ. Theo cách này, một gia đình sẽ tìm một gia đình môn đăng hộ đối với mình để có thể tổ chức hôn lễ cho các con của họ. Thông thường, những ông Mai, bà Mai sẽ được nhắc đến như những người kết nối, xây duyên kết tóc cho các cặp đôi. Người mai mối trong câu chuyện dân gian, Hoa Mộc Lan là một ví dụ điển hình. Khổng Tử, một triết gia vĩ đại trong lịch sử Trung Quốc, đã giảng rất nhiều về những cuộc hôn nhân truyền thống. Tư tưởng nho giáo ở Trung Quốc cổ đại cho rằng vai trò của người chồng và người vợ nên bổ sung cho nhau, tựa như âm dương vậy. Từ thuở sơ khai, hôn nhân được coi trọng và tôn vinh trong suốt chiều dài lịch sử văn hóa Trung Hoa. Những cách thức truyền thống như lấy sợi dây thắt lại tượng trưng cho mong muốn của các cặp vợ chồng đến với nhau bởi sợi dây của ông Tơ bà Nguyệt ở với nhau cũng bởi tình yêu, tình nghĩa trăm năm vợ chồng. Một cuộc mai mối truyền thống của Trung Quốc bao gồm nhiều cuộc thảo luận về danh tiếng của cha mẹ cô dâu, cha mẹ chú rể và mối quan hệ xã hội giữa hai bên gia đình. Họ tin tưởng nguyên tắc môn đăng hộ đối. Tuy nhiên, cô dâu và chú rể tương lai không được tham dự vào việc mai mối này. Cha mẹ, những người đã có kinh nghiệm trong các cuộc hôn nhân cũng là người biết được điểm mạnh điểm yếu của mình sẽ quyết định điều gì là tốt nhất khi tiến tới hôn nhân. Câu chuyện dưới đây xảy ra vào thời nhà Thanh mô tả lại cách giữ gìn lời hứa hôn, thể hiện nét đẹp nội tâm, tính cách của một người đôi khi không đến từ dáng vẻ bên ngoài của họ. Thời xưa, có một người thanh niên thật thà, chất phát tên là Hang Yêu Men. Anh đã đính ước với con gái của nhà họ kia tuy nhiên, ngay sau đó, cô gái bỗng bị mù cả hai mắt Cha mẹ cô nói Hang Yêu Men rất thông minh và khéo léo Anh không thể cưới một cô gái mù Cha mẹ cô gái sẵn lòng chăm sóc cho cô Cha mẹ chàng trai trẻ cũng đồng ý hủy bỏ hôn ước Tuy nhiên, Hang Yêu Men tin rằng giao ước hôn nhân là điều mà người ta phải tuân theo trong suốt cuộc đời mình. Với phẩm chất và tính cách chính trực của mình, anh đã quyết định lấy cô gái làm vợ. Trong khoảng thời gian thực hiện giao ước, gia đình cô gái đã chu cấp của hồi môn. Thế nên, gia đình kia đã ngỏ ý gửi một cô gái phục vụ xinh đẹp làm của hồi môn cho anh. Vì điều này, chú rể đã rất buồn và từ chối món quà. Anh cho rằng con người khó mà kiềm chế được ham muốn của mình. Tôi thà không có cô gái phục vụ này trong gia đình để vợ tôi và tôi có thể có được một cuộc sống hòa thuận. Nhiều năm trôi qua, hai vợ chồng Hang đã cùng chăm sóc nâng niu, trân trọng và thấu hiểu nhau. Họ đã có một cuộc sống hạnh phúc và hòa hợp thật sự. Hang yêu men và vợ chăm sóc lẫn nhau và hiểu nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc và hòa thuận. Không lâu sau, anh đã được nhiều người cất nhắc và được phong một chức quan cao nhất phụ trách về giáo dục trong tỉnh. Cặp vợ chồng này đã được người người biết đến và ngưỡng mộ bởi tính trung thực và lòng thủy chung của họ. Đây cũng là tấm gương, mẫu hình tốt cho các cặp vợ chồng khác noi theo. Còn hôn nhân của thế hệ người Trung Quốc ngày nay ra sao? Chính quyền Trung Quốc trong những năm 1950 đã thay trời hành đạo, tự ý thay trời sắp đặt các cuộc hôn nhân. Thay vì các cặp vợ chồng tìm kiếm sự chấp thuận của cha mẹ, giờ đây họ cần sự cho phép của đảng Cộng sản Trung Quốc để kết hôn. Các luật mới đã bỏ đi ý nghĩa chân chính của cuộc sống vợ chồng và giá trị của các cô dâu, mà thay vào đó là các cuộc hôn nhân được sắp đặt, cộng thêm sự tuyên truyền của các tổ chức giáo dục nhằm khuyến khích tự do hôn nhân. Giờ đây, ly hôn đã không còn là điều gì đáng xấu hổ hay bị cấm kỵ nữa mà đã phổ biến đến mức trở thành một trào lưu phổ biến trong xã hội, góp phần làm băng hoại các giá trị của gia đình truyền thống vốn có hàng ngàn năm tại Trung Quốc. Tuy nhiên, một số cha mẹ Trung Quốc vẫn muốn giữ lại những cách thức cũ để sắp xếp hôn nhân cho con cái của mình. Chợ mai mối được tìm thấy ở Thượng Hải và Bắc Kinh. Các bậc cha mẹ hay tụ tập ở các công viên địa phương vào mỗi cuối tuần để trao đổi với nhau những thông tin về con của họ trên một hàng ô đầy màu sắc với hy vọng tìm thấy tình yêu và một đối tác lý tưởng cho con mình. Mọi thông tin về vị trí công việc, tiền lương và quyền sở hữu nhà đều được trưng bày trong chợ mai mối này. Trong lịch sử Trung Quốc đã có nhiều cuộc hôn nhân sắp đạt thành công nhờ dựa trên tiêu chuẩn cao về đạo đức. Như khổng tử đã nói, mọi thứ đều có vẻ đẹp của nó, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy. Số phận có thể không phải lúc nào cũng có kết thúc viên mãn khi chúng ta cứ mãi mê nhìn ra bên ngoài để tìm kiếm hạnh phúc. Chỉ những cặp đôi đang kỷ niệm ngày cưới vàng của mình